Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với ờ, kênh Nam Vlog tầng nào của mình ha Hôm nay mình làm một cái thử thách nhỏ nhỏ Trên tay mình đó là một trái dừa Và bên đây là hộp kẹo dừa Để mà làm thử thách là kẹo dừa có thật sự là đông lũng trái dừa này hay không các bạn Đây kẹo dừa đây nha các bạn đây nhưng mà cục kẹo dừa mềm như thế này mà làm sao để có thể đâm thủng trái dừa này giống như lời đồn hôm nay mình sẽ à, giải mã cái điều đó nha các bạn mời các bạn à, đón xem như thế này nhớ ủng hộ à, kênh mình nha các bạn đây các bạn <clears throat> kẹo dừa mềm như thế này làm sao lại nó có thể đâm lũng vào trái dừa này mời các bạn nói xem nha đây chúng ta mình à, có bốn cái như các mình làm à, cái nhỏ nhỏ để nó đâm xuyên qua trái dừa rồi đây các bạn đây mình làm xong à, một cây giống nhọn nhọn giống như cái đinh vậy rồi mà rất là mềm nha các bạn Đó. rồi đây, trái dừa nha trái dừa vẫn còn nguyên si nha chưa có lỗ à, nào hết nha các bạn rồi. này các bạn kết quả đây các bạn thấy khủng khiếp chưa kẹo dừa nha kẹo dừa nha các bạn à rất là mềm nha các bạn nó chổi vô với dừa à. mình chẻ ra rồi nó gồng sâu tới đâu nha các bạn mình ăn được bỏ luôn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 chị nhiều chồng rồi thấy không? Chị nhiều chồng rồi. đó xuống lầu học à. xin vào dưới giờ luôn đó về học em em quay cửa nó lắc nó rồi còn còn còn mấy kia nó xuyên tới đâu nữa cái này chắc mấy xuyên ngoài nữa. 大爷。